chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em đi à, chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới một cái bộ đồ chơi mà mang lại cho anh em độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chuẩn xác và chiến thắng cho anh em khi anh em sử dụng cái bộ đồ chơi của bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em thì à, cái bộ đồ chơi mà hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là chấm cảm ứng tài xỉu anh em nhé chấm cảm ứng báo dung một tài xỉu anh em nhé thì à, anh em cũng à, có quen thuộc với cái bộ đồ chơi Đấy, chấm cảm ứng một tài xỉu đúng không anh em thì à, anh em khi đi chơi ở sòng sới thì anh em chỉ cần đưa được cái bộ hột mà anh em đã chấm cảm ứng này vô cái bộ hột của anh em sẵn thì anh em chỉ việc chơi thôi còn khi mà anh em ra sòng sới chơi anh em không luồn được không đưa được cái bộ hột vô trong sòng sới của anh em thì à, anh em sẽ dùng một cách khác đó chính là anh em có thể dán sẵn cái chấm cảm ứng đó vô tay của anh em và anh em kiểm tra hột chạm được vào hột của người à, ta là anh em đã nắm cái thần thắng ở trong tay rồi đúng không anh em đó thì à, giới thiệu với anh em luôn thì đây nó chính là cái hột tài xỉu mà tôi đã làm sẵn cái chấm cảm ứng vào bên trong bộ tài xỉu này đó tôi đã làm vào ba con lục đúng không anh em và khi anh em ra sòng sới chơi thì nó sẽ báo rung cho anh em biết khi mà mặt lục nó ngửa lên anh em nhé thì báo rung ở đâu báo rung như thế nào thì uh, giới thiệu với anh em đây là chính là cái máy báo rung của cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng báo rung này Đó, chấm cảm ứng không tang tài xỉu thì uh, anh em uh, đây là tôi đã để mặt một cái máy rời cho anh em để tôi giới thiệu cho anh em xem rõ cái máy nó như thế nào đó ví dụ như khi có lục đúng không em bật máy lên em già ngang qua đó, là máy sẽ rung đó, không có lục thì ờ, nó sẽ không rung anh em nhé đó thì ờ, ở đây trên đầu tôi tôi đang đội ờ, sẵn một cái nón tôi đã làm sẵn một cái máy như thế này vô trong cái nón đó thì ra sòng sới chơi thì anh em chỉ cần đội nón là anh em có thể uh, chơi được anh em nhé thì tôi sẽ không tiện đưa cái nón ra vì uh, vì cái nón này uh, anh em uh, nếu anh em là mua thì uh, anh em à, xem video này thì anh em sẽ biết thì à, đây là cái vấn đề là tôi sẽ bảo quản thông tin cho khách hàng nên là anh em thông cảm đó thì bây giờ tôi sẽ cất cái máy này đi này đó, và tôi sẽ test cho anh em xem cái bộ đồ chơi chống cảm ứng tài xỉu cảm ứng hột tài xỉu Đấy, hột tài xỉu cảm ứng này nó hiệu quả và nó chuẩn xác như thế nào anh em nhé nó báo cho anh em chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm đó. thì à, với bộ đồ chơi à, tài xỉu bịp chấm cảm ứng tài xỉu thì anh em có thể ra bất cứ sòng sới nào anh em đi chơi anh em nhé thì à, bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này test cho anh em tôi đảm bảo với anh em trong này có lục anh em nhé đó trong này có lục thì anh em đánh lục tài đúng không ạ khui cho anh em đó 356 có lục anh em nhé nó máy báo cực kỳ là nhạy và chuẩn xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em trong này không có lục này không có lục thì à, anh em à, bỏ anh em nhé anh em có thể bỏ hoặc là đánh xỉu cũng được tùy theo anh em đó khui cho anh em này đó hai ba bốn không có lục đúng không anh em máy báo cực kỳ là chuẩn xác và cái nhịp rung của nó nhá rất là êm Đấy, anh em à, đi chơi ở sóng sới thì anh em không phải lo sợ về vấn đề mà người bên cạnh của anh em có thể cảm nhận được độ, độ rung hay là biết anh em đang đội cái nón báo rung anh em nhé tiếp tục lại tiếp tục không có lục đúng không anh em không có lục thì anh em uh, tiếp tục đánh xỉu hoặc là anh em bỏ tùy theo ý muốn của anh em khui cho anh em này đó không có lục đánh xỉu đúng không anh em đó có lục thì à, máy sẽ báo anh em nhé tiếp tục vẫn tiếp tục không có lục đó không có lục anh em đánh xỉu vẫn là xỉu anh em nhé đó không có lục tiếp tục chắc chắn với anh em trong này có lục anh em nhé anh em đánh lục tài đó đánh lục tài cho tôi khui cho anh em có lục ba bốn sáu đúng không anh em có lục đó tiếp tục tiếp tục bên trong này vẫn có lục nha anh em nhé có lục anh em đánh lục tài này đó lục tài khui cho anh em 356 đúng không anh em tiếp tục vẫn có lục test cho anh em một chén cuối cùng này chắc chắn với anh em trong này có lục đấy vẫn tiếp tục có lục khui cho anh em đó thì vừa rồi anh em xem cái video này thì, thì anh em à, cảm nhận cảm nhận là cái bộ đồ chơi à, chấm cảm ứng hồ tài xỉu này à, nó báo chuẩn xác cho anh em được bao nhiêu phần trăm đúng không ạ thì à, anh em à, xem video thì anh em cũng biết được rồi đấy nó báo như thế nào và hiệu quả nó báo như thế nào cho anh em xem thì à, nó báo tỷ lệ ờ, chuẩn xác lên đến 85 ờ, đến 90 phần trăm anh em nhé thì anh em nào mà muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng của tài xỉu Đấy. và cái ờ, mẹo để cho anh em ra sòng sới anh em đi đánh tài xỉu bịp Đấy, anh em đi chơi tài xỉu bịp Đấy. để uh, có cái tỷ lệ chiến thắng ở trong tay thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình thì anh em sẽ được tư vấn 24 trên 24 đó, anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi để anh em được uh, mua hàng, test hàng và được tư vấn và được trao đổi và được uh, hướng dẫn thêm về những cái mẹo chơi tài xỉu Đấy, mẹo là ờ, anh em để để cho anh em có những cái cách để cho anh em đi đánh tài xỉu bịp nó hiệu quả thì anh em uh, hãy đến với cơ sở chúng tôi đấy thì video ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ giới thiệu đến cho anh em đến đây thôi thì anh em nào có nhu cầu thì anh em hãy đến với chúng tôi thì video ngày hôm nay tôi làm đến là kết thúc anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật những cái video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 Đó, để giới thiệu đến cho anh em thì uh, video tôi làm đến đây là kết thúc